Trời ơi Io mau là ở đâu Lạc đường rồi Anh ơi yeah. Dạ, anh có biết Io mau ở đâu không Biết Biết hả vâng. Đi thế nào Đi thẳng gặp quán cà phê thì về phải Đi 100 mét nữa có quán cà phê về trái ở đâu sẽ có ba quán cà phê đến tiếp lối tới bên biển bên biển bên lại lại có hai quán cà phê kế bên biển đi qua hai quán cà phê nữa có quán cà phê, cà phê. lại có quán cà phê lại có quán cà phê lại có quán cà phê lại có quán cà phê ok ok cảm ơn ờ, không có gì Các bạn ơi, nếu thích video này like, share và subscribe nhé. Chúng tôi đã nhóm Double Win.